Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con kính lễ sư tinh tuệ, dạ, con kính lễ quý sư cùng quý cô tu nữ, kính chào các anh chị đạo hữu trong lớp học. Bây giờ là thời điểm thích hợp để lễ bái Tam Bảo. Kính xin tất cả tắt mic cùng hướng tâm về thời kinh lễ bái Tam Bảo. Xin mời đạo hữu Hồng Mai thay mặt lớp học lên tụng kinh lễ bái Tam Bảo ạ. Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con kính tinh lễ sư tinh tuệ, kính lễ quý chư tăng, kính chào cô tu nữ Diệu Bảo với lại quý cô tu nữ ờ, kính chào quý học viên trong lớp hôm nay hôm mai xin thay mặt lớp xin tam bảo sắc ghê ca mê cha ru pê ghi ri si kha ra ta tê chan ta lê khê vi ma nê đi pê ra thê cha ga mê ta ru wa na ga ha nê ghê ha wa thum hi khê tê thum ma cha yan tu đê wa Jalatalawisame Yankaran Tabbanaga thanta Santike Yang Muniwa Wachanang Satavo Me Sunantu Dhammas Sawanakalo Ayam Padanta Dhammas Sawanakalo Ayam Padanta Dhammas Sawanakalo ayam sadanta namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa buddhang saranang cha mi thầm mang sa năng gạch cha mi sang khang sa năng gạch cha mi tu ti yam pi bút thăng sa năng gạch cha mi tu ti yam pi thầm mang sa năng gạch cha mi tu ti yam pi sang khang sa năng gạch cha mi ta ti yam pi bút thăng sa năng gạch cha mi Tatiyampi dhammang saranang gacchami Tatiyampi sangkhang saranang gacchami Iti piso bhagava arahang samma sambuddho vicca charana sampanno sugato lokavidu anuttaro purisa dhammasa ratisat Hade Wamanussanang Butho Bhagawa Dinati me saranang anyang Butho me saranang warang Ete na sat chawat che na ho tu mê na hoàn ta me chaya mangalang Uttamang Yena Vandehang Tadapam Sum Varuttamang Buddhe Yo Kalito Doso Buddho kama tu tăng ma mang Soa kha to bhagavata thammo sandip tiko akaliko ehipasiko opanayiko pachatang veritap Boing nhu hi thi nát thi mê sa năng Anh nhân thầm mô mê sa năng quá răng ete na sat chawat che na ho tu me chaya mangalang uttamang ye na wande hang thammang charui thang warang thamme yogalito doso thammo kamatu tăng mamang Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Uchupatipanno Bhagavato Savaka Sangho Nyayapatipanno Bhagavato Savaka Sangho Samichipatipanno Bhagavato Savaka Sangho Yadi Đăng Chát Tari Purisa Yugani At Saporizapogala e eh, pa hu nay yo Đắc Khi nay yo Anjalikarani yo Anuttarang Punya Ketang Lokasa Tinati Me Saranang Anyang Sangho Me Saranang Walang ê tê na sắp cha quát chê na hồ tu mê cha ya măng ga lăng út ta măng ghê na hoàn đề hằng sang khanh cha đuôi thoát ta măng sang thê vô ca li tô đô sô sang khô kha ma tu tăng ma măng hoàn đà mi chê phi dân sắp bằng sắp bát tha ne supapiti tăng sa ri ri ca tha tu ma ha bồ thịnh bút ta ru pang sa ca lăng sa đa sam bút thề át tha vi sanh cha đoa đa sanh cha sa hát sa kê panh cha sa ta sa hát sa ni nam ma mi si ra sa ahang Tê sanh thầm mạnh cha sanh khanh cha a đa rê na na ma mi hằng na ma ca ra nu pha we na ham toa sắp đề u pat đa we aneka antaraya divina santua se sato sam butthei cha cha cha Pancha panya sancha chatui sati sahas sakeda sasata sahas sanina mami sirasa aham Tây sang thầm mạnh cha sang khanh cha a da re na na ma mi hằng nam ca ra nu pha we na han toa sap đề upat da we aneka antaraya Pirmina sandu asei sato. Sambuddhe na buddhaha satte atta chatta li sa sahas sa ke vi sati sata sahas sani na mami sirasa aham te sang tham mạnh cha sang khanh cha a da re na na mami hằng ca Namakara Nupa We Naham Tòa Sắp Đề Upat Na We Aneka Antaraya Divinasam Tua Se Sato Sắp Đề Purati Maya Disaya Sắp Ta We Ra Sukhi Hon Tu Sắp Đề Purati Maya nu Nudisaya Sắp Ta ra su sukhi hon tu sắc, Đề đăng khi na ya di sa ya sát ta ra su sukhi hon tu sắc, Đề đăng khi na ya anu di sa ya sát ta ra su sukhi hon tu sắc, Đề bắt chi ma ya di sa ya sát ta ra su sukhi hon tu sắc đề bát chi ma ya anudisa ya satta a quê ra su khi hòn tu sắp đề uttara ya đi sa ya satta a quê ra su khi hòn tu sắp đề uttara ya anudisa ya satta a quê ra su khi hòn tu sắp đề uparima ya đi sa ya sát ta a huệ ra su khi hồn tu sắp đề hết thi mà ya đi xa ya sắp ta a huệ ra su khi hồn tu sắp đề sắp ta a huệ ra hòn tu su khi ta hòn tu nít đúc kha hon áp cha tất cha hon tu ni kha hon tu di kha du ca hon tua roga hon tu sampat tỳ hi samit chan tu sukhi atta nang pariharan tu đúc khắp patta chanit đúc kha payat patta chanit payaso kapatta Chaniso ka hon tu sap de pi pa ni no akasat tha cha phum ma tha de wa na ga mahitika punyang no anumodan tu chi rằng đắc tham tu sa sa năng akasat tha cha phum ma tha de wa na ga mahitika Vun nhăn nô anu mô đàn tu chi rằng rắc hàn tu nô ga ru a ca sát tha cha phum mát tha đề wa na ga ma he thi ca Vun nhăn nô anu mô đàn tu chi rằng rắc hàn tu nhà ta vô a ca sát tha cha phum mát tha đề wa na ga Mahetika anu mô anumodan tu chi chirang rakhan tu ni sát tha tha panino Akasattha chakumattha devanaga Mahetika anu mô anumodan tu chi chirang rakhan tu no đa idang watano punyang asawak khaya wahang ho tu anagate kale sa thủ sa thủ dạ thời kinh lễ bái tam bảo đã hoàn tất chúng con kính mời giảng sư tinh tuệ lên thuyết giảng bài học vi diệu pháp ngày hôm nay ạ dạ kính chúc đạo tràng có buổi học pháp an vui và tiến hóa dạ con kính dâng mic đến sư ạ Recording in progress. nam mô thầy giá nam mô tham mây giá nam mô sanh thầy giá xin chào các học viên Thì hôm nay chúng ta học tiếp phần à, nhóm nhị đề thứ hai đó là nhị đề tiểu đỉnh phần này thì chúng ta hôm trước chúng ta đã học được ba nhị đề mà trước à, khi học thì chúng ta cũng đọc lại phần à, phần à, bài học một tí để à, chúng ta nhớ được một ít từ ngữ giờ sư đọc trước rồi sau đó mời à, các viên chúng ta giơ tay lên để chúng ta đọc lại phần à bài học này nhị đề tiểu đỉnh chu lan ta rác đúc cát số bảy sắp bách chi gia thăm ma các pháp hữu duyên hữu duyên duyên sắp bách chi gia thăm ma các pháp vô duyên số 8 sangata tham ma các pháp hữu vi Asangata Thamma Kapha Bồ Vi Thứ 9 Sanidasana Thamma Các Pháp Hữu Kiến Anidasana Thamma Các Pháp Vô Kiến Số 10 Sappatikha Thamma Các Pháp Hữu Đối Chiếu Apatikha Thamma Các Pháp Vô Đối Chiếu 11 Rupino Thamma các pháp sắc arupino thamma các pháp vô sắc 12 lokiya thamma các pháp hiệp thể lokutara thamma các pháp siêu thể 13 kê na chí vinaya thamma các pháp tâm ứng tri kê na chí nó vinaya thamma các pháp tâm bất ứng tri là bây giờ ai à, đọc được bây giờ tay lên để chúng ta tập đọc cái phần à, phần bài học này ha ai đọc được trước là tập đọc trước dạ con kính mời cô tu nữ diệu bảo ạ Dạ, Nam Mô Bút Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Dạ, con kính lãnh đệ sư, con xin chào các lớp, con xin đọc bài vị đề tiểu lĩnh chula tara đúc cá bảy pháp chay gia tham ma các pháp phụ duyên ấp chay gia tham ma các pháp vô duyên tám sằng sankhata tham ma các pháp phụ vi sằng asankhata tham ma các pháp vô vi chín sanidasana tham ma các pháp phụ kiến anidasana tham ma các pháp vô kiến mười Sappatikha Thamma các pháp cũ đối chiếu Appatikha Thamma các pháp vô đối chiếu Dạ bạch sư đẩy ta lên giúp con ạ à. mười mười một Rubino ma các pháp sắc tham ma các pháp vô sắc 12 lô ký gia tham ma các pháp hiệp thế lô cát lô cốt para tham ma các pháp siêu thế 13 kê na chí quỳnh nhây già tham ma các pháp tâm ứng trì kê na chí ná quỳnh này già tham ma các pháp tâm bất à, các pháp tâm bất ứng trì dạ thưa sư con đọc xong ạ à. quỳnh nhây già sao mà chúng ta hay đọc cái chữ nhát mà đọc thành chữ nát không nhỉ dạ xin mời tiên mã nhưng mà mở mic chưa không nghe cô tiên mã đọc không nghe dạ, không nghe cô tiên mã đọc ơi. mời cô hồng mai tiếp đi dạ xin mời đạo hữu hồng mai ạ dạ thưa sư con xin đọc bài nhị đề tiểu nữ lan ta đúc cá bảy sắp bách cha gia tham ma các pháp hữu duyên chá già tham mà các pháp vô duyên tám tăng khát ta tham mà các pháp hữu vi á sanh khát ta tham mà các pháp vô vi chín sani dasana tham mà các pháp hữu kiến anidasana tham mà các pháp vô kiến mười Sappatika mà các pháp hữu đối chiếu. Appatika mà các pháp vô đối chiếu. Sư sư đẩy lên dùm con 11 Rupino Thamma các pháp sắc Arupino Thamma các pháp vô sắc 12 Lokiya Thamma các pháp hiệp thế Lokuttara Thamma các pháp siêu thế 13 Kê ná chí quyên ngay gia Thamma các pháp tâm ứng trì Kê ná chí ná quyên ngay gia Thamma các pháp tâm bất ứng tri dạ thưa sư con đọc xong con kính tri ân sư dạ xin mời đạo hữu diệu thủy ạ dạ con kính đảnh lễ sư con kính chào cả lớp con xin đọc ạ hai nhị đề tiểu đỉnh chu lăn tá rá đúc khá số 7 sắp bách trá gia tham ma các pháp hữu duyên á bách trá gia tham ma các pháp vô duyên số 8 kha ta tham ma các pháp hữu vi, asan khata thamma, các pháp vô vi. Số 9, sanida, sanida xá na thamma, các pháp hữu kiến, anida xá na thamma, các pháp vô kiến. Số 10, Sapa Tikha Thamma, các pháp hữu đối chiếu. Á Patikha Thamma, các pháp vô đối chiếu. Xin xin đẩy bài giúp con ạ. Số 12 Rupino Thamma các pháp sắc Á Rupino Thamma các pháp vô sắc Số 12 Lô ký Lô ký giá Lô ký giá Thamma các pháp hiệp thế Lô cút tra Thamma các pháp siêu thế Số 13 Kê ná chí vinh nhây ra các pháp thamma các pháp tâm ứng trì kê ná kề ná chi ná vinh nhầy già thầm mà các pháp tâm bất ứng chi dạ con đọc xong rồi ạ con kính tri ân sư ạ dạ xin mời đạo hữu ngọc trân ạ dạ thưa sư con sẽ đọc bài nhị đề tiểu định chu lan ta rá đú cá bảy sắp ba bá chá già thầm ma các pháp hữu duyên áp bá chá gia tham ma các pháp vô duyên 8. Sankhata Thamma các pháp hữu vi, Asankhata Thamma các pháp vô vi. 9. Sanidasana Thamma các pháp hữu kiến, Anidasana Thamma các pháp vô kiến. 10. Sapatika Thamma các pháp hữu đối chiếu, Apatika Thamma các pháp vô đối chiếu. 11. Rupino Thamma các pháp sắc, Arupino Thamma các pháp vô sắc. 12. Lokiya Thamma các pháp hiệp thế, Lokuttara Thamma các pháp siêu thế 13. Kê ná chí vi nhê gia tham ma các pháp tâm ứng tri. Kê ná chí ná vi nhê gia tham ma các pháp tâm bất ứng tri. Để dạ, thưa xin xin hết. Dạ, xin mời đạo hữu tin mã. Dạ, kính anh lễ sư chào cả lớp. Dạ, nghe tiếng con nói chưa ạ? Con dạ, nghe rõ. Dạ, dạ. À, lưu, chưa lưu xuống giùm con cái. Lưu, lưu màn hình. dạ nhị đề tiểu định cu lên tá ré đú ké câu số cu lanh ha không phải cu cu lanh chu lanh dạ cu lanh tá ré đú ké câu số 7 sắp bá chất dê trái dê tham ma các pháp hữu duyên áp bắt trái dê tham ma các pháp vô duyên câu số 8 sân khá ta tham ma các pháp hữu vi Asankhata Thamma, các pháp vô vi. 9. dasana Thamma, các pháp vũ kiến. Ani dasana Thamma, các pháp vô kiến. 10. Sabbatikha Thamma, các pháp vũ đối chiếu. Appatikha Thamma, các pháp vô đối chiếu. Để thầy sẽ kéo lên giúp mình con. 11 Rubino Thamma các pháp sắc Ai Rubino Thamma các pháp vô sắc 12 Lokiya Thamma các pháp hiệp thế Lokuttara Thamma các pháp siêu thế 13 Kề nế chí Punyaya Thamma các pháp tâm ứng trì Kề nế chí né Punyaya Thamma các pháp tâm bất ứng trì Dạ thầy sư con đã đọc xong con cảm ơn Dạ, xin mời quý vị tiếp tục đưa tay ạ. Dạ, thưa sư con xin đọc ạ. Nhị đề tiểu đỉnh, Chù Lan Taradukka bảy Sắp bách cha già thầm mà các pháp hữu duyên, áp bách cha già thầm mà các pháp vô duyên. tám Sằng khát tà thầm mà các pháp hữu vi, a sằng khát tà thầm mà các pháp vô vi 9. Sanidasana thầm mà các pháp hữu kiến. Anidasana thầm mà các pháp vô kiến. 10. Sappatikha thầm mà các pháp hữu đối chiếu. Appatikha thầm mà các pháp vô đối chiếu. mười một Rupino thầm mà các pháp sắc Arupino thầm mà các pháp vô sắc 12 Lô ký già các pháp hiệp thế Lô cút ra thầm các pháp siêu thế 13 Kề nát chí quyền nhầy già thầm các pháp tâm ứng tri Kề nát chí na quyền nhầy già thầm các pháp tâm bất ứng tri Dạ, thưa sư con đã đọc xong, con kính tri ân sư ạ. Dạ, xin mời quý vị tiếp tục ạ. dạ con thưa sư hết bàn tay dạ dạ con kính dâng mic đến sư ạ rồi chúng ta trở lại phần à bài giảng nhị đề tiểu đỉnh thì uh, trong uh, nhị đề tiểu đỉnh này thì có à, bảy uh, nhị đề ha. đó là thứ nhất là nhị đề hữu duyên thứ hai là nhị đề hữu vi thứ ba là nhị đề hữu kiến thứ tư là nhị đề hữu đối chiếu thứ năm là nhị đề sắc thứ sáu là nhị đề hiệp thế thứ bảy là nhị đề tâm ứng tri Giờ hôm trước là chúng ta đã học được uh, ba nhị đề, ba hay là bốn như là uh, ba nhị đề. hôm nay thì chúng ta học nhị đề thứ tư theo thứ tự thì đó là nhị đề số 10 đó là nhị đề hữu đối chiếu sapati khác cát trong hai nhị đề này thì chúng ta có hai câu pháp đó là Sapatika Thamma các pháp phụ đối chiếu Ô pháp số 20 đó là Apatika Thamma các pháp vô đối chiếu à, trước tiên chúng ta xem phần à, giải thích ngắn gọn ở trong à, trong nghe à, nhị đề trong bộ pháp tù Dạ, con thưa sư không nghe tiếng ạ. Rồi chúng ta xem phần à, nghe phần à, giải thích ở trong phần à, bộ pháp tụ phần giải thích ngắn gọn ở trang 285 là các pháp phụ đối chiếu à, các pháp hữu đối chiếu tức là nhãn xứ nhĩ xứ tỷ xứ thiệt xứ thân xứ xúc xứ đây là các pháp phụ đối chiếu thế nào là các pháp vô đối chiếu tức là thọ uẩn tưởng uẩn hành uẩn thức uẩn cùng à, bất cứ sắc nào vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp xứ và vô vi giới đây là các pháp vô đối chiếu Ủa, sao cái đề này đọc thấy quen quen như hôm trước mình có học chưa à, tại cái này là bộ kiến hộ kiến à, chưa thưa sư bữa trước mình chưa học dạ bữa là kiến <coughs> à, hôm bữa thì mình nói về kiến còn cái này à, nói về đối chiếu <coughs> thì à, à, liên quan đến à, các pháp phủ đối chiếu á, thì à, chúng ta nhớ lại một tí trong cái phần à, phần phân loại sắc pháp á, ừ, có mười mấy loại mình phân à, cái cách phân à, sắc pháp làm hai làm hai đó thì trong đó mình có cái phần đó là sắc pháp phân theo hữu đối chiếu và vô đối chiếu nha dạ. yeah. thì nếu mà chúng ta nhớ lại cái cách phân loại sắc pháp đó thì chúng ta sẽ hiểu được cái cái nhị nhị đề này À. thì ở à, trong à, đó cho chúng ta biết đó là các pháp phụ đối chiếu đó là chỉ trong 12 thứ sắc thô à, 12 sắc thô thì 12 sắc thô ở đây nó gọn gọn đó là năm sắc thần kinh năm à, sắc thần kinh tức là có thần kinh nhãn thần kinh nhĩ thần kinh tỷ thần kinh thiệt và thần uh, kinh thân à, rồi, rồi um, có bảy sắc cảnh giới à, bảy sắc cảnh giới gọi là gochara rupa thì trong đó mình có đó là cảnh sắc đúng ra mình biết là bảy sắc cảnh giới nên biết là cảnh sắc cảnh thinh cảnh khí cảnh vị à, và cảnh xúc là đất lời giáo à, nhưng mà vì ở trong à, ở trong cách liệt kê sắc pháp mình mình không có liệt kê cảnh xúc à, mà nó chỉ đó là bốn sắc cảnh đó, là nó chỉ có nó là cảnh sắc cảnh thinh cảnh khí và cảnh vị Ờ, còn cảnh xúc đó là vì nó có phần ờ, trên nó là phần ờ, đất lưỡi gió là đất lưỡi gió thì đó là 10 10 12 sắc thô thì cái phần 12 sắc thô này đó là, là gọi là sắc hữu đối chiếu sắc hữu đối chiếu tức là có sự đối chiếu với nhau à, có sự đối chiếu với nhau còn là thì khi mà có được à, sắc hữu đối chiếu á, thì các sắc pháp còn lại à, các pháp vô đối chiếu á, thì cái phần còn lại đó là các pháp vô đối chiếu tức là có là nước nước là thuộc về sắc tế ha nước là thuộc về sắc tế rồi à, hay sắc tính sắc y vật sắc mạng quyền sắc vật thần, sắc giao giới hay sắc biểu tri ba sắc đặc biệt à, bốn sắc tướng trạng bốn sắc được à, tướng trạng thì à, 10 à, 16 sắc tế này à, nó, người ta gọi nó là sắc vua đối chiếu vì hữu hữu đối chiếu làm sao hữu đối chiếu tức là mỗi một loại à, à, loại sắc á, nó thích à, nó nó có một cái sắc cảnh có thể đối chiếu được ví dụ như là ở trong trường hợp mà mình ở trong trường hợp mà chúng ta à, liên quan đến à, đến nhận thức mà sanh khởi được thì à, chúng ta phải cái cái yêu cầu lúc mà chúng ta học đó là nhận thức mà có thể sanh khởi được cái điều kiện của nó đó là phải có sắc thần kinh nhãn à, phải có sắc thần kinh nhãn rồi à, có sắc thần kinh nhãn không ừ, cũng chưa có thể Ờ, sắc thần kinh nhãn nó chỉ là chỗ nương cho nhãn thức yeah, dạ, nó chỉ là chỗ nương cho nhãn thức nhưng mà nhãn thức á, nó không thể sanh khởi được nếu mà không có cảnh sắc yeah, dạ, không có cảnh sắc rồi à, rồi phải có ánh sáng rồi có sự tác ý à, nhưng ở đây hai thành phần quan trọng đó là thần kinh nhãn và cảnh sắc và đặc biệt cảnh giác này á nó phải là gì nó phải là nằm ở trong vòng đó là nó lọt vào ở trong cái cái tầm ngắm à, của sắc thần kinh nhãn nó giống như là ví dụ như cái cái máy ảnh mà mình muốn chụp lấy một cái ảnh nào đó thì cái không gian đó sao nó phải lọt vào ở trong cái máy ảnh thì nó chụp được yeah. Dạ, ví dụ như là chúng ta chụp ảnh mà chúng ta đứng một hàng dài thì cái lại chụp họ nói sao đứng sát lại đứng sát lại à, nếu không thì sẽ mất người này mất người kia tức là mình phải tập trung lại vào trong cái ống kính mà họ có thể nhìn thấy được thì lúc về chụp thì nó mới ra ảnh được toàn cái cảnh mình muốn yeah. Dạ. thì cái cảnh cái thần kinh nhãn á, nó có cảnh cái cảnh sắc nó đối chiếu như vậy à, thì người ta gọi là sắc đối sắc hồn đối chiếu à, sắc hồn đối chiếu từ G tương tự với ờ, sắc thần kinh nhĩ thì à, sắc thần kinh nhĩ cái điều kiện để mình à, nhĩ thức sanh khởi <coughs> nhĩ thức sanh khởi đó là trước tiên đó là là phải có sắc thần kinh nhĩ à, sắc thần kinh nhĩ rồi à, sau đó là nó phải có cảnh thinh tức là âm thanh à, phải phải có cảnh thinh tức là âm thanh rồi nó phải có cái không gian à, để cái âm thanh đó nó có thể ờ, truyền tải được rồi à, nó phải có đó là có sự tác ý à, có, có sự tác ý mà cái quan trọng ở đây đó là nó phải có là sắc thần kinh nhĩ và cảnh thinh tức là âm thanh mà cái âm thanh đó nó cũng tương tự giống như cảnh sắc vậy đó âm thanh đó sao nó phải lọt vào ở trong cái thành thành kinh nhĩ à, thì à, lúc bây giờ thì cái nhĩ thức nó mới sanh khởi được nha dạ. yeah. À, thí dụ như là nên thí dụ như là ờ, âm thật ra là lúc nào âm thanh nó không có dạ yeah. nhưng mà vì cái âm thanh đó nó không có lọt vào cái thần kinh nhĩ của mình cho nên mình mình không nghe được cái nhĩ thức nó không có sanh khởi dạ yeah. cho nên cái ờ, người ta mới nói đó là cảnh ờ, thần kinh nhĩ à, nó cái nó cái là sắc hữu đối chiếu là bị nó có cảnh thinh à, à, à, cảnh thinh hai cái này nó đối chiếu lại với nhau à. rồi à, tương tự ở sắc thần kinh tỷ thì à, lúc học ở sắc thần kinh tỷ nó có cái chỗ à, là chỗ nương để à, tỷ thức à, để tỷ thức sanh khởi rồi à, để ờ, tỷ thức sinh khởi được thì nó phải có là cảnh mùi hay là cảnh khí rồi à, nó phải đòi hỏi phải có đó là cái cái hơi gió à, có sự tạc ý thì chúng ta thấy bình thường thì à, thật ra cái cảnh mùi thì lúc nào nó cũng có nhưng mà bây giờ nó không lọt vào cái uh, sắc thần kinh tỷ cho nên cái mũi nó không nó không biết mùi được à, nó không biết mùi được yeah. Dạ. thì à, chỉ khi nào cái cảnh khí đó cảnh khí hay cảnh mùi đó nó lọt vào ở trong cái, cái không gian của thần kinh tỷ à, thì lúc bây giờ thì tỷ thức nó mới sanh khởi yeah. Dạ. thì à, như vậy thì à, thần kinh tỷ với cảnh khí hay là cảnh mùi à, nó được gọi là sắc sắc hữu đối chiếu à, sắc hữu đối chiếu à, tương tự trường hợp ở thằng à, kinh thiệt à, thằng kinh thiệt là chỗ nương à, để thiệt thức à, để thiệt thức sanh khởi rồi à, nó đòi hỏi đó là phải có cảnh vị rồi à, để biết được cái à, cái cái vị đó như thế nào ví dụ vị ngọt vị đắng vị chua thì à, nó đòi hỏi đó là phải có chất nước à, phải có chất nước à, cho nên à, khi khi mà chúng ta ăn vào ví dụ nếu mà ăn vào nếu mà thức ăn khô mà cái nước bọt mình nó chưa tiết ra được nếu mà cái ví dụ cái chất đó mà nó cứng dạ, mà chưa có nước bọt mà nó tiết ra để nó làm ờ, cái ờ, cái cái vật đó nó mà tan chảy ra thì mình mình chưa biết nó là như thế nào yeah. Dạ, chưa biết nó là ngọt đắng như thế nào dạ. mà khi mà có nó có thêm cái chất nước thì lúc bây giờ nó mới biết được dạ. rồi à, cũng có sự tác ý à, cũng có sự tác ý thì à, những cái hai cái yếu tố quan trọng đó là để mà thiệt thức sanh khởi đó là cần phải có uh, sắc hình kinh thiệt và cảnh vị và cái cảnh vị đó nó cũng phải là đi vào ở trong cái cái à, cái cái tâm của tức là cái trong cái cái không gian của của thần kinh thiệt à, thì lúc bây giờ thiệt thức nó mới sanh khởi cho nên hai cái sắc này nó là đối chiếu với nhau à. rồi à, tương tự đó là à, thần kinh thân à, thần kinh thân với à, à, thần kinh thân với à, cảnh xúc à, thần kinh thân với cảnh cảnh xúc thì à, thần kinh thân á, nó là chỗ nương cho thân thức sanh khởi à, với điều kiện đó là nó phải có à, cảnh xúc rồi à, nó phải có gì nó phải có cái vật cứng à, nó phải có vật cứng rồi có sự tác ý yeah. thì cái vật cứng ở đây đó là thật ra cái vật cứng ở đây đó là chỉ cho đất tại đất nó là cứng cứng hoặc là mềm mềm dạ yeah. thật ra là nói bằng cứng không nó cũng <laughs> cũng chưa đủ tức là phải có đắt thành phần của đắt nó có cứng cứng mềm mềm thì à, khi nào cái sự xúc chạm đó à, nếu mình thấy nó là cứng cứng mềm mềm thì à, đó là cái sự xúc chạm cảnh xúc lúc bây giờ nó là đắt à, là đắt nhưng mà nếu mà sự xúc chạm đó mà nó nó nóng nóng hoặc là lạnh lạnh à, thì à, lúc bây giờ đó là là lửa Ờ, sự xúc chạm bằng sự dao động ờ, thì cái nó là là giả dạ. thì à, bây giờ cái sắc thần kinh thanh ờ, với cảm xúc nó đối chiếu với nhau như vậy nên người ta gọi nó là sắc hữu đối chiếu yeah. Dạ. thì, à, đó là 10 và cái này nó là 12 loại sắc thô nó có sự đối chiếu với nhau như vậy còn à, các sắc còn lại thì à, vì à, nó không có sự đối chiếu giống như trường hợp như thế này à, như thế này à, cho nên nó được gọi là sắc vô đối chiếu yeah. Dạ. thì từ cách liệt kê này ấy, cho chúng ta thấy là cái chi pháp của sắc hữu đối chiếu ấy, tức là gì tức là 12 sắc thô nếu mà ta nói ngắn gọn nó là chi pháp của công pháp uh, hữu đối chiếu Ờ, các pháp phủ đối chiếu đó là 12 sắc thô à, ờ, 12 sắc thô thì à, còn lại thì nó là à, sắc vô đối chiếu à, sắc vô đối chiếu tức là 16 sắc tế à, 16 sắc tế cái, thì cái phần này đòi hỏi mình phải phải nhớ được 28 sắc pháp và nó phân theo à, sắc hữu đối chiếu và sắc vô đối chiếu à, thì chúng ta mới hiểu được cái đề tài này tốt ờ, cái cái câu pháp này tốt được nếu mà chúng ta không nhớ được 28 sắc pháp phân theo sắc thô à, phân theo sắc tế như thế nào thì cái cái cái nhị đề này nó thành khó đối với mình à, và nếu mà chúng ta hiểu được cái 12 sắc thô rồi thì chúng ta thấy là trong 12 sắc thô đó mình có năm sắc thần kinh thì năm sắc thần kinh đó là nó đối chiếu được với à, năm sắc cảnh à, tức là nói ngắn gọn là nãy nói theo đất đất nước lưỡi gió nếu nói ngắn gọn lại đó là gì năm sắc thần kinh nó đối chiếu với năm sắc cảnh đó là gì thần kinh nhãn nó đối chiếu với uh, sắc cảnh sắc thần kinh nhĩ nó đối chiếu với uh, sắc cảnh thinh thần kinh tỷ nó đối chiếu với sắc cảnh khí hay là cảnh cánh mùi thần kinh thiệt nói đối chí với à, đối à, với à, cảnh vị và thần kinh thân thì nó đối chí chí với sắc cảnh xúc à, thì nếu mà chúng ta nhớ nhớ được cái 12 sắc thô đó rồi à, trong 12 sắc thô nhớ là năm sắc thần kinh thì nó có năm cái cái cái năm sắc cảnh giới đối chiếu lại nhưng mà thường người ta không có nói năm sắc cảnh giới cái xin nói vậy để cho các tỉnh dễ đối chiếu thôi nên là người ta không nói nó nó chỉ là tức là cái gochara rupa đó, nó, nó chỉ có nó chỉ có bốn loại sắc đó là sắc cảnh sắc sắc cảnh thinh sắc cảnh khí sắc cảnh vị bốn sắc cảnh nhưng mà nói rộng ra thì ờ, sắc cảnh giới Ờ, dạng ờ, sắc cảnh giới gochara rupa đó thì nó, nếu mình nói theo cảnh ờ, nói thêm cái cảnh xúc thì cái cảm xúc đó mình phải lấy cái sắc pháp phần à, bốn sắc đại hiện xuống mà trong đó thì mình lấy bốn sắc thô nó là đất lựa chọn và nước vì không được lấy nên tại vì nước nó nó là sắc tế giống như hôm trước mình đã nói tức là cái nước mình nhìn theo chế định nó là nó, nó khác còn nước theo ở trong gì pháp thì nó khác theo pháp thực tính thì nó khác tức là ví dụ như là bây giờ mình mình có cái chai nước mình mình nhìn thấy à mình nhìn thấy nước nè cái đó mình thấy đó là nước theo chế định yeah. Dạ, chứ đúng ra mình thấy đó là là cảnh sắc yeah. Dạ, mình thấy nó là cảnh sắc yeah. Dạ, thì bây giờ nếu mình chạm vào nước đó thì mình sẽ thấy nó là nếu mình nói về cái cái cứng mềm thì nó là cứng cứng hoặc là mềm mềm yeah. Dạ. thì à, cái phần đó nó là là đất hoặc là nó nóng nóng hoặc nó lạnh lạnh thì đó là nó à, là lửa à, nóng nóng là lửa hoặc là sự chuyển động của nước đó là là gió yeah. Dạ. cho nên mình không thấy có cái nào là nước à, cho nên nước nó thuộc về về sắc tế à, không không xúc chạm được thì à, đó là cái nhị đề số à, phần là còn phần à, tên tên chi pháp tên của nhị đề như vậy thì à, trước tiên đó mình thấy là ở trong nhị đề số 10 này mình có hai câu pháp mọi con pháp thứ nhất đó là nhị đề hữu đối chiếu vâng, con và vâng, pháp sư, thứ vâng, hai sư dạ và sư cho con hỏi là cái câu mà các pháp vô đối chiếu thưa sư thì trừ tất cả là những cái pháp chân đế mà trừ cho 12 sắc thô thì tất cả là phải lấy luôn phần tâm tâm sở luôn hả thưa sư con thấy sư ghi dạ, đúng rồi tâm tâm sở và niết bàn 16 sắc tế niết bàn luôn đó tất cả pháp chân đế còn lại tất cả đó là vô biên trí các pháp vô đối trí vô đối trí có chỉ pháp tất cả các chế là mười hai sắc không ở ờ, nếu mà vậy thì đúng rồi tại cái này à các pháp chứ không phải là sắc đúng là cái này là nó nói về à, các pháp à, thì à, nếu mà các pháp thì à, nó nói chung luôn cả bốn pháp thực tính bốn à, pháp bốn pháp chuyên đế à, còn cái phần mình liệt kê nãy đó cái phần liệt kê nãy là mình chỉ liệt kê cái phần là sắc thô và sắc tế dạ. à, thì cái phần nào nó thuộc về sắc thô á, thì cái phần đó là là sắc hữu đối chiếu dạ sắc nào mà sắc tế là nó sắc vô đối chiếu còn về chi pháp á, thì à, bây giờ cái sắc thô là nó sắc hữu đối chiếu cho nên chi pháp nó là giữ nguyên còn ở phần à, sắc vô đối chiếu á, vì ở đây nó là cái câu pháp của nó là các pháp vô đối chiếu thì cái phần à, sắc tế nhiên nó là pháp vô đối chiếu nhưng mà bao nhiêu đó thì nó chưa đủ tại trong bốn pháp thực tính à, trong bốn pháp uh, đế thì nó còn có thêm tâm à, tâm sở và niết bàn nữa à, và niết bàn nữa cho nên ờ, trong bốn bốn pháp ừ, chân đế thì à, chỉ ờ, loại trừ đó là 12 sắc thô thuộc về sắc hữu đối chiếu à, còn lại thì nó là sắc vô đối chiếu, ờ, à, ờ, là các pháp hữu đối chiếu còn lại thì là các pháp vô đối chiếu à, các pháp vô đối chiếu về à, tên gọi thì à, giống mình nói nãy mình có hai câu pháp đó là nhị đệ hữu đối chiếu nhưng mà câu pháp thì à, các pháp hữu đối chiếu và các pháp vô đối chiếu nên cái nhị đề này nó là tên của ờ, một câu pháp à, lấy tên của một câu pháp cho nên là nó được gọi là nhị đệ chi bán rồi à, trong cái cách tính chi pháp thì mình à, cũng à, lấy hết à, lấy hết bốn pháp trên bể cho nên à, nó là vô duyên à, chi bán vô duyên rồi đó là nhị đề số uh, số 10 à, nhị đề số 10 bây giờ số 11 mấy cái này thì à, cái này nói thêm để à, giống à, ôn lại cho thêm cho các phật tử mình cái phần ôn về sắc pháp thôi dạ, đúng ra thì ở trong tạng không có giải thích phần này nhưng mà sẵn có như vậy thì ôn lại cho các tử mình này thường sắc pháp mình cũng cũng ít có người người ta cũng có nói nhưng mà nói ít cho nên phần lớn là nói về mặt tâm lý nhiều tại thật ra trong đời sống của mình thì à, chủ yếu là phần à, diễn tiến về mặt tâm lý rồi từ cái tâm lý đó nó điều khiển luôn cả cái cái phần à, sắc pháp tức là mình có phần à, sắc tâm yeah. Dạ. thí dụ như là mình có thể ngồi được đi được hoặc là đứng được tự biết là cái, mấy cái đó nó điều khiển của tâm không nó toàn là những hành động của tâm nó điều khiển sắc pháp dạ chúng ta thấy người chết mình để ngồi họ đó ngồi được dạ cái xác chết mà bỏ là nó tự nhiên lặn xuống thì lý do là nó nó có tâm giữ lại à. cho nên à, phần lớn đó là chúng ta nói nói về tâm dạ còn à, phần sắc pháp cũng có đề cập à, mà ít ờ, chúng ta thấy người ta nghiên cứu phần lớn là nghiên cứu về về về mặt tâm lý nhiều ờ, tại cái tâm lý nó phức tạp còn cái phần à, sắc pháp thì à, nó là phần à, giống như là vô tri giác thật ra nó nếu nó không có phần tâm thì nó nó giống như là cái cõi vô tưởng gì đó nha dạ, thì nó <laughs> giống như là cục cây gì thôi à, chúng sanh mà không, không, không, không có sắc pháp chỉ có điều là nó khác với cái người chết ờ, vì cái cảnh giới đó nó như vậy à, còn mình thí dụ ở à, cõi người mình mà cái, cái sắc pháp nếu mà cái không có tâm thức thì nó sẽ bị thúi liền à, nhưng mà ở cõi vô tưởng thì cái vì đó là một một cái cảnh giới của một loài chúng sanh à, mặc dù nó không có tâm nhưng là nó vẫn cái nó vẫn tồn tại à, theo cái thiền chứng của hành giả là phát nguyện rồi nhị đại số à, số 5 ở trong phần à, gì để chùa lần Tarat theo thứ tự thì nó là số 11 à, số 11 nhị đệ sắc rupi đúc cá và cái chữ à, cái chữ sắc á, ngoài cái chữ rupa nó còn xài được một cái cái hình thức nữa đó là rupi à, cho nên mình ở đây mình thấy là chia ở số nhiều đó là rupino thamma à, các pháp sắc arupino thama các pháp vô sắc à, các pháp vô sắc còn mình à, ở trong à, phần à, giải thích ngắn gọn ở trong chánh tạng ở đây đó là ở trang số 285 ở mục 700 là lẻ năm thế nào là các pháp sắc bốn đại hiển và sắc nương bốn đại hiển đây là các sắc các pháp sắc ờ, thế nào là các pháp thi sắc thọ uẩn tưởng uẩn hành uẩn thức uẩn và vô giới đây là các à, pháp thi sắc à, các pháp thi sắc nãy mình vừa nói theo ở trong nhà chánh tạng tí thì thật ra thì à, nếu mà ờ, chỉ cái, cái, cái cách trình bày khác nhau thôi còn về chi pháp thì nó vẫn vẫn giống nhau thì ở đây cho mình thấy là ờ, các pháp sắc ở đây là gì các pháp sắc ở đây đó là bốn sắc đại hiển và sắc nương bốn đại hiển tức là chỉ cho gì bốn ờ, bốn sắc bốn sắc đại hiển đó là đất nước lửa gió rồi à, các sắc nương bốn sắc đại hiển tức là chỉ cho 24 sắc y sinh à, 24 sắc y sinh đó là chỉ cho là à, các pháp sắc à, còn à, các pháp vô sắc ở đây thì là gì là thọ uẩn tưởng uẩn hành uẩn và thức, uẩn và vô vi giới tức là chỉ cho chỉ cho tâm à, tâm sở và và niết bàn à, là các pháp bù sắc à, là các pháp bù sắc thì ờ, đó là cái cái phần ờ, nói theo ở, ở trong danh tạng bây giờ mình ở trong bài học này thì mình nói chi tiết thêm một tí tức là các sắc pháp đó là chỉ cho 28 sắc pháp 28 dạ, sắc pháp đó nếu mà em chưa nhớ mình cố gắng nhớ lại vì nhà lật lại cái bản ờ, bản niêu học cho nhớ 28 sắc pháp ở trong phần cơ bản thì trong đó mình có bốn sắc đại hiện đó là địa giới thủy giới ngoại giới phong giới và nhớ ngăn gọn là đất nước lửa gió à, nước lửa gió rồi à, năm sắc thần kinh đó là thần kinh nhãn thần kinh nhĩ thần kinh tỷ thần kinh thiệt thần kinh thân à, rồi à, bốn sắc cảnh giới đó là cảnh sắc à, cảnh thinh cảnh khí hay là cảnh mùi cảnh vị và cảnh vị à. rồi hai sắc tính à, đó là sắc tính nam sắc tính nữ rồi à, sắc y vật sắc mạng quyền sắc vật thực sắc giao giới hai sắc biểu tri đó là thân biểu tri và khẩu biểu tri rồi à, ba sắc đặc biệt đó là sắc khinh sắc nhu sắc tinh nghiệp rồi à, bốn sắc tương tràng đó là nếu mình nói ngang gọn đó là sinh tiến gì gì, thì sắc sinh sắc tiến tiến sắc dị sắc diệt vậy trong à, trong 28 sắc pháp đó, đó nếu mình phân ngắn thì mình có hai loại hai hai nhóm một đó là bốn sắc đại hiển hai là 24 sắc tỷ sinh còn nếu mình thân nó nhỏ nhỏ à, thì mình có tất cả đó là 11 nhóm à, 11, 11 nhóm thì trong 11 nhóm đó à, một nhóm nó thuộc về sắc đại hiển 10 nhóm còn lại là phần được phân ra từ 24 sắc y sinh à, à, sắc y sinh thì à, đây là một cái cách trình bày à, về 28 sắc pháp mà chúng ta thường gặp ở dạng phổ thông à, dạng phổ thông một cái cách trình bày à, sắc pháp khác nữa đó là người ta trình trình bày theo à, nhân sinh sắc pháp yeah, dạ, nhân sinh sắc pháp tức là có những sắc pháp đó, nó sinh ra từ nghiệp những sắc pháp đó là sinh ra từ tâm rồi à, sinh ra từ quý tiết rồi à, sinh ra từ à, vật thực à, sắc pháp sinh ra từ nghiệp ví dụ như là à, sắc pháp nào nó được tạo từ à, 12 tâm bất thiện từ à, 8 tâm đại thiện hoặc là từ à, 5 tâm thiện sắc giới từ à, bốn tâm thiện à, năm tâm thiện sắc giới à, năm tâm thiện sắc giới rồi à, đưa đến tái sanh nó tạo thành nghiệp đưa đến tái sanh ở một cái cảnh giới mới à, đưa đến tái sanh ở một cái cảnh giới mới thì à, sắc pháp đó là do nghiệp tạo à, sắc pháp đó là do nghiệp tạo và bây giờ cái cái sắc pháp do nghiệp nghiệp tạo đó, đó mặc dù à, chúng ta nói về à, chúng sanh à, khi mà được sanh làm người á và dạ, đức phật ngài nói thì à, là khó vì à, đòi hỏi mình phải có nhiều cái cái phước báo yeah. Dạ, thì à, đương nhiên khi mình được tái sanh làm người đó nó là cái nhân thiện à, cái nhiều cái phước báo mình đã tạo nó giúp mình được sanh làm người nhưng mà vì chúng ta thấy là cái nhân thiện đưa mình tái sanh làm người nhưng mà bên cạnh đó sao nó cũng có những cái, những cái nhân thiện khác nó chi phối một chúng sanh khi mà được sanh làm người cho nên nó dẫn đến nó là và trong trường hợp đó cho chúng ta thấy rõ nhất đó là về à, về về sắc pháp về tâm mình nghĩ mình mình đâu nhìn thấy nó, nó nhìn thấy cái sắc pháp là mỗi người đó có sắc pháp khác khác nhau à, có sắc pháp khác nhau người đẹp xấu người à, trắng người đen gì đó à, nó tạo nên một cái sắc pháp khác nhau đó là do nghiệp chi phối rồi à, trường à, hợp thứ hai đó là sắc pháp do tâm tạo à, sắc pháp do tâm tạo thì à, để biết được sắc pháp ờ, do tâm tạo thì chúng ta thí dụ như là trong cái hành động phải biết cái hành động của tâm tức là hành động của tâm mình có gì mình có ờ, nghĩ ờ, nói cười khóc đại oai nghi tiện oai nghi rồi oai kiềm oai nghi đó là những hành hành động của tâm thì thí dụ như là trong lúc mình cười hoặc là mình khóc à, trong lúc mình đi mình đứng mình ngồi à, cái sắc pháp đó nó đều là sự điều khiển của tâm thì cái sắc pháp mà sanh khởi trong trường hợp đó người ta gọi là, là sắc tâm à, sắc tâm trong lúc mình cười mình khóc gì đó để thí dụ như là trong lúc mình cười lúc mình khóc thì lúc đó nó là lại gì sắc tâm nhưng mà nó thuộc về gì à, trong lúc cười khóc thì sắc tâm đó nó thuộc về gì là về sân ạ à. thuộc về, gì không phải lại gì nói sắc pháp à cười là sắc tâm ngữ biểu tri hay sang ngữ biểu tri đúng rồi à, là khổ biểu tri dạ. à, khổ biểu tri hay là nói là ngữ biểu tri là khổ biểu tri không biết tri hoặc là thí dụ như là thí dụ như là trong lúc mà mình nói mình chỉ chỗ này chỉ vô kia à, thì lúc đó nó là sắc tâm nhưng mà sắc tâm ở trong trường hợp đó nó là là thân biểu tri yeah, dạ, thân biểu tri thì giống như nói với các phật tử lúc này cái cái thân này nếu mà không có tâm á, cho nó ngồi chỗ thôi nó ngồi cũng được là tức là bắt đứng ngồi dậy là là ngã xuống liền bắt đứng dậy thì ngã xuống liền yeah. Dạ. nhưng mà sở dĩ mình có thể đi đứng được mình có thể lấy cái tay chỉ cái này kia trên thực tế người ta nhìn thấy đó là nhìn thấy sắc pháp nhưng mà cái sắc pháp nó nó sanh khởi đó là là do tâm điều khiển à, do tâm điều khiển rồi à, những trường hợp đó là sắc pháp do quý tiết tức là do thời tiết nóng lạnh tạo nên thì à, những trường hợp này chúng ta nhìn thấy thí dụ như là chúng ta đem nước bỏ vào trong à, tủ lạnh thì thời gian sao nó đông đặc lại thì sắc tiết ờ, sắc quý tiết nó tạo ra cái khối sắc pháp khối sắc pháp còn à, sắc thực thịnh hoặc là ví dụ như là chúng ta thấy nước mà nó nó theo cảnh chế định bên ngoài em dễ nhìn thấy nó ví dụ như là trong lúc mà trời nắng nóng ở những khu mà ở những vùng mà nước thí dụ là nước mà nó còn đồng lại một ít thì chúng ta sẽ thấy sao do nóng quá nó, nó sôi lên bọt bọt yeah. thì cái đó là sắc quý tí à, tạo nên sắc pháp còn à, sắc vật thịt đó là à, những vật thịt mà mình ăn uống vào nó nuôi dưỡng cái cơ thể này để lớn à, à, thì à, đó là những sắc pháp mà được có được à, do sắc vật thịt yeah thì à, chúng anh nó ờ, ờ, phân tích ra ờ, từng phần như vậy thôi nhưng mà đến khi tồn tại thì sao các sắc pháp này nó cũng hỗ trợ với nhau qua lại là nó cũng có sắc nghiệp cũng có sắc tâm cũng có sắc vi tí cũng có sắc vật thực và cái đầu tiên tạo nên tạo nên sắc pháp là sao đó là sắc nghiệp à, rồi nó mới có tâm có vi tí có vật thực thì à, vì à, cái sắc pháp nó sanh khởi nó có từ à, bốn nhân như vậy à, cho nên nó mới có một cái tên gọi của sắc pháp khác nữa đó là sắc nào mà nó được sanh từ cái nhân hay do nghiệp tạo thì người ta gọi nó là sắc nghiệp thay vì mình gọi à, theo cách lúc nãy mình chỉ có hai dạng đơn giản đó là gì sắc đại hiển và sắc y sinh thì giờ nó có cái tên gọi khác nữa những sắc nào mà nó sinh từ à, sắc pháp nào nó sinh từ nghiệp do nghiệp tạo ra thì người ta gọi nó là sắc nghiệp yeah. Dạ. thì trong sắc nghiệp đó mình có trong 28 sắc pháp đó, đó thì sắc nghiệp mình có mình có 18 thứ à, 18 thứ đó là mình có tám sắc bất ly à, tám sắc bất ly tức là trong đó mình có là đất nước lửa gió rồi cảnh sắc cảnh khí hay là cảnh mùi cảnh vị và sắc ờ, vật thực ở đây nó chỉ cho diện tố à, cái diện tố tức là những cái vật thực mình ăn dụng vào nó trở thành một cái, cái chất dinh dưỡng để nó nuôi dưỡng cái sắc pháp rồi à, năm sắc thần kinh hai sắc tính cái nam nữ này nó cũng do nghiệp tạo ha do nghiệp tạo cho nên ờ, nó mới được, ừ, có cái giải thích đó là ví dụ như là ở trong đời sống mà mình à, mình à, thích làm đẹp à, dính mắt nhiều với à, cái cái cảnh đẹp à, thích trang sức do vậy thì cái cái cái nghiệp đó nó dễ đưa cho mình dễ tái sanh vào vào người đẹp à, người nữ yeah. Dạ. và tức là ở mỗi mỗi cái kiếp sống của mình á, nó nó có thể thay đổi à, nó thể thay đổi tức là người nam cũng có thể thay đổi thành người nữ người nữ cũng có thể thay đổi thành người nam ở trong thời Đức Phật có một vài trường hợp ví dụ như là cái đó là do những trường hợp đặc biệt à, nhưng mà nó cho mình thấy là có thể thay đổi ví dụ như là ở trong trường hợp mà ngày à, nói về cái câu chuyện của một một ờ, một cặp vợ chồng mà như là cũng cũng là trưởng giả hay là tỷ phú gì đó xưa xưa quên mất đi nhưng mà lúc mà thấy ngày ma hà cái chai giặt nát đó thì người chồng này mới khởi lên cái tâm đó là nếu mà con ờ, công tử chứ à, vị công tử công tử này mới nghĩ đó là nếu mà được cái ngày này mà làm vợ mình thì tốt biết nhiêu tức là thấy ngày ma cái chai nó ngày đẹp quá đi yeah dạ thì với cái tâm tâm xấu nghĩ về bậc thánh a hán như vậy lập tức là từ từ à, người nam mà có thể chuyển sang thành người nữ và có luôn cả vợ và sinh ra con ở trong một cái kiếp sống rồi sau này à, người đó mới à, gặp một người bạn rồi mới kể lại câu chuyện đó thì người bạn này mới khuyên đi sám hối rồi khi mà đi đến gặp ngài sám hối thì trở lại từ tức là từ cái thân người nữ trở thành người nam rồi kinh cảm tới, trước cái cái cái việc làm đó thì cái vị này mới đi xuất gia rồi à, mãi sau này được chứng thánh quả a la hán trước khi uh, chứng thánh quả a la hán lúc ngài xuất gia xong thì ví à, dụ lúc mà ngài đi khắc thực rồi người dân họ cũng họ biết cái câu chuyện đó cho nên họ cũng hay ghẹo ngài hỏi đó là bạch à, ngài giữa hai đứa con của ngài của ngài tức ngày thưa ngài là con của ngài sinh ấy, là con của vợ ngài sinh tại trước đó là người này đã có vợ rồi có con rồi nhưng mà sau này đến khi mình trở thành người nữ thì à, cũng có vợ rồi lại có con thì lúc đầu thì ngài vẫn trả lại sao đương nhiên là con của mình sinh thì à, mình sẽ thương hơn nhưng mà đến thời gian sau ngài chứng được thánh quả a la hán người ta cứ lặp lại câu hỏi đó ngài nữa không có thương con nào yeah. <laughs> Dạ thì ở trong trường hợp đó trong thấy là tức là có thể thay đổi ngay cả ở một cái kiếp hiện tại ngày nay thì mình không thấy giống như trường hợp như vậy nhưng mà nó có trường hợp khác là trường hợp người ta phẫu thuật yeah. Dạ. nó cũng thay đổi tức là từ một người nam trở thành người nữ hoặc là người nữ trở thành người nam yeah. Dạ. rồi à, mình à, có sắc ý bạch à, sắc mặn nhưng mà cái đó là nó do cái can thiệp của khoa khoa học à, của y học rồi có sắc y vật sắc mang quyền à, sắc à, giao giới đôi khi thì người ta còn kể thêm đó là à, à sinh tiếng gì gì để thật ra là cái sinh tiếng gì gì cái trong trong cái cái sắc nào nó không có hết á. À, sắc nào nó không có hết tại à, nó phải có sinh tại ờ, ờ, tức là xin trụ diệt à, xin ờ, xin trụ diệt à, theo mình nói theo tâm à, xin trụ diệt tức là xin rồi an trú rồi à, nói tâm thì xin diệt nói theo sắc pháp thì à, sinh trụ hoại diệt là, nó có bốn bốn giai đoạn giai đoạn, đoạn sinh rồi trụ rồi giai đoạn thay đổi à, thay đổi rồi mới triệt đi yeah. Dạ. thì à, nó, nó nó vẫn có bốn cái giai đoạn đó yeah. Dạ. cái trường hợp thứ hai đó là cái sắc pháp nào mà do do tâm tạo à, thì người ta gọi là, là sắc tâm thì thí dụ như là trong lúc mình giận ai đó cái mình ra lên mình chửi yeah. Dạ. thì à, nếu nói về sắc pháp đó là lúc đó là nó là chửi hoặc là đánh đập ai đó thì nó là khẩu biểu tri và thân biểu tri nhưng mà cái sắc tâm mà được tạo trong lúc đó thì nó được tạo bằng tâm bất thiện à, mà trong đó nó là có tâm tâm sân à, có tâm sân gọi là thí, à, thí dụ như là do mình à, muốn được một cái món đồ nào đó mà bây giờ người này à, lấy của mình yeah. Dạ. thì à, thoạt đầu đó là cái cái sắc pháp nó nó được tạo ra đó là bởi cái tâm tham à, nhưng mà khi tâm tham nó không à, đạt được thì lúc giờ cái tâm sân nó sanh khởi yeah. Dạ. thì thật ra hai cái trạng thái tâm này ở trong đời sống của mình chúng ta thấy là nó sanh khởi liên tục thay đổi liên tục tức là cứ tham sân tham sân tham sân liên tục dạ yeah rồi khi mà tâm tham sanh khởi tâm sân sanh khởi thì tâm si nó sẽ hỗ trợ lúc nào cho nên chúng ta thấy là à, trong bốn si phần à, à, trong bốn si phần tức là lúc nào tâm tham sanh khởi tâm sân sanh khởi nó cũng có tâm si ở trong đó nó cũng có sở hữu si ở trong đó bởi vì à, có sở hữu si ở trong đó, đó cho nên nó mới làm cho một con người sao không nhìn thấy được cái thực tính pháp mà cái thuật ngữ mình hay sử dụng đó là bị vô minh chi phối Ừ. tức là không thấy cái đó nó chỉ là cảnh sắc cảnh thinh cảnh khí cảnh vị cảnh xúc mà chỉ thấy là sao người đó chửi mình người đó mắng mình người đó đánh mình ừ, thí dụ vậy à, tức là bị bị si nó, nó che mờ đi à, nhưng mà thường nếu mà nói theo tạng kinh thì lại chỉ nói là vô minh à, bị vô minh chi phối yeah. Dạ, nhưng mà nếu nói theo uh, vi pháp cái chi pháp gốc của nó là tâm si à, sở hữu si chi, chi phối à, làm cho con người mình có ờ, tâm tham không có giới hạn à, tâm sân không kiềm chế được khi mình sân khởi dạ. thì à, cái cái sắc pháp nào mà nó sân khởi như vậy à, thì à, nó là là sắc tâm à, sắc tâm thì à, nó vẫn là nó thấy là nó vẫn là có cái cái cái phần sắc cơ bản tại ở trong phần tâm á, chúng ta nhớ là tâm mà lúc mà sanh khởi á, ít nhất à, một tâm sanh khởi á, thì nó cũng có bảy tâm sở biến hành cùng sanh với nó thì tương tự ở trong sắc pháp nó cũng vậy à, một uh, sắc pháp nào đó sanh khởi thì nó cũng có cái nhóm của nó đó là tâm sắc vật ly đi cùng rồi nó thêm gì đó thí dụ như là ở sắc tâm thì nó còn là có sắc cảnh tinh rồi sắc được ti giống như mình nói nãy rồi ba sắc đặc biệt rồi sắc châu giới dạ. rồi sắc quy tiết à, sắc quy tiết tức là sắc nào do thời tiết tạo ra để ở đây mình có nó vẫn cái phần cơ bản của nó là tâm sắc bất ly rồi à, sắc cảnh thinh rồi, à, ba sắc đặc biệt và sắc giao giới cuối cùng đó là sắc vật thực à, sắc vật thực thì nó vẫn là tám sắc bất ly rồi ba sắc đặc biệt và sắc giao giới thì đó là một cái cách trình bày khác à, một cách trình bày khác về sắc pháp thế vì mình chỉ nói nó là là 28 sắc pháp trong đó có bốn sắc đại hiển và 10 24 à, sắc y sinh thì giờ mình trình bày cho nó một cái cách khác nữa à, đó là sắc pháp trình bày bài theo nhân sinh à, thì mình gọi là sắc nào mà do nghiệp tạo thì mình gọi nó là sắc nghiệp sắc nào do tâm tạo thì mình gọi là sắc tâm sắc nào do quý tiết tạo thì mình gọi là sắc quý tiết rồi sắc nào do vật thực tạo thì gọi là sắc vật thực thường á, là người ta chỉ trình bày là 28 sắc pháp và nếu mình ờ, chỉ trình bày 28 sắc pháp thì khi có những câu hỏi đơn giản về về sắc pháp ta hỏi mình mình mình mình, mình ờ, trả lời không được dạ ví dụ đang người hỏi là giờ mình đi được mình đứng được mình ngồi được do là do gì à, là do gì dạ, do, do, sắc, do sắc tâm à, thì nó là do sắc tâm thì khi nào mình học về bốn nhân sinh sắc pháp này mình mới trả lời được câu hỏi đó còn nếu mình chỉ học à, hai mươi tám sắc pháp chung chung vậy thì mình không biết mà hỏi mình không biết mặc dù những, câu hỏi đó rất là đơn giản yeah. Dạ. đúng mình khóc mình cười à, thì cái đó là do gì ờ, thì nó cũng do tâm điều khiển sắc tâm yeah, dạ, thì mình mình học bốn cái nguyên nhân sanh sắc pháp này cái cách trình bày về về bốn nhân sinh sắc pháp à, bốn nhân sinh sắc pháp thì mình, mình mới hiểu mấy cái đó nó rõ hơn yeah, dạ, hiểu nó, nó rõ hơn rồi à, nó còn à, từ sắc nghiệp sắc tâm sắc quý tiết sắc vật thực đó nó còn à, phân ra bọn Dạ thôi bữa nay thì mình cứ cứ học trước cái đó rồi khi nào có cơ hội nói về sắc pháp thì nói thêm chi tiết một tí nữa cái phần à, phần bọn sắc pháp em thấy là à, các sắc pháp khi mà sanh khởi nó có thêm những bọn của nó như thế nào nữa thật ra cái này thì một số tử mà mình đã học, học nhiều về vi pháp thì mình cũng đã có biết rồi nói lại những cái ôn lại để cho mình nhớ là những phật tử mới mình chưa học được về phần sắc pháp chúng ta biết thì yeah. Dạ thì khi mình tìm ờ, cái cách phân tích là nó phân tích như vậy nhưng mà cái chi pháp là các pháp sắc thì sao nó vẫn là 28 sắc pháp thôi à, thì mình trình bày mình có thể trình bày cho người ta bằng hai cách một đó là phân ra thành hai là bốn sắc đại hiển 28 sắc y sinh hoặc là mình trình bày theo nhân nhân sinh đó là sắc nghiệp sắc tâm sắc quý tiến và sắc thực thực à, cái đó là một cách mình triển khai một cái bài giảng rồi à, thứ hai phần thứ hai đó là sắc à, vô đối chiếu à, xin lỗi à, các pháp vô sắc à, các pháp vô sắc thì ở đây tức là các pháp vô sắc thì chỉ cho gì tâm tâm sở và niết bàn à, tên là các pháp vô sắc như vậy thì à, ở cái nhị đề này á cái tên của nhị đề đó là nhị đề sắc nhưng mà cái câu pháp là sao các pháp sắc và các pháp vô sắc cho nên uh, lấy tên của một câu pháp để đặt tên cho nhị đệ cho nên tên của nhị đệ của nó là nhị đệ chiết bản về cái cách tính chi pháp á, thì mình cũng thấy là 28 sắc pháp là chi pháp của nhị đệ ờ, cái câu pháp là các các pháp sắc ờ, các pháp ừ, chân đế còn lại nó được liệt kê vào ở trong trường hợp câu pháp đó là các pháp bổ sắc cho nên ở đây nó là vô dư à, như này chỉ bán vô dư yeah. Dạ. Thì thôi bây giờ hôm nay mình tạm học bao nhiêu đó à, hai nhị đề để chúng ta còn lại là như là còn lại hai hay là ba nhị đề ở năm còn lại hai nhị đề nữa nha. Dạ. yeah. chúng ta sẽ học kỳ sau à, xin à, mời lớp nghỉ ở đây xin uh, tạm biết lại cho được năm mô bổn sư thích ca mâu ni phật mời uh, cô phúc vi chúng. dạ, dạ, xa thú xa thú dạ bài học hôm nay đến đây là kết thúc Chúng con xin được kính tri ân sư Tinh Tuệ đã giảng dạy cho chúng con bài học vi diệu pháp hôm nay về hai nhị đề là nhị đề hữu đối chiếu và nhị đề sắc. Kính thỉnh sư nghỉ ngơi. Dạ, cái con kính mời cô tu nữ Diệu Bảo thay mặt lớp học lên tụng kinh hồi hướng những phước báo có được trong buổi học ngày hôm nay đến chư thiên ạ. Dạ, con kính mời cô. Dạ. Nam mô Bụt Giá, Nam mô Tham Ma Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, con à, kính lãnh lễ sư, con xin thay mặt học viên trong lớp à, đọc kinh hồi hướng đến chư thiên ạ à. akasatha chapamata devanaga mahitika punyang no anumodanto chirang rakhanto sasanang akasatha chapamata devanaga mahitika punyang no anumodanto chirang rakhanto no garu akasatha chapamata devanaga mahitika bốn nhang no ano mo đàn tu chỉ rằng ra can tu nhà ta yo akasatha cha cùng ma tha đề ba na ya mahitika bốn nhang no ano mo đàn tu chỉ rằng ra can tu ba ni no akasatha cha cùng ma tha đề ba na ya mahitika bốn nhang no ano mo đàn tu chỉ rằng ra can tu no sa ra Y Đăng Idang watano bunyang asawakaya wahang hon tua na gate kare. Sa sa thú sa thú. Dạ, buổi học vi diệu pháp hôm nay đến đây là kết thúc. Trân trọng kính mời quý vị trở lại lớp vi diệu pháp căn bản online vào các ngày thứ bảy hàng tuần và lúc 19 giờ 30 đến 21 giờ giờ Việt Nam. Dạ, chúng con kính chúc sư tinh tuệ Dạ, chị kính chúc quý sư cùng quý cô tu nữ mạnh khỏe và an vui. Dạ, kính chúc quý đạo hữu mạnh khỏe và bình an trong cuộc sống. Kính mời lớp nghỉ ạ. Dạ, dạ, dạ, à. Dạ, con kính chúc uh, con kính tri ân sư buổi học hôm nay ạ. À. Con kính chúc dạ, sư được nhiều sức khỏe ạ. À. Dạ, kính chúc sư dạ, là mình á mà cái lịch học của mình cố định thì uh, tối thứ bảy. Nhưng mà nhiều cái uh, à, tối thứ bảy thì uh, sư à, bận học cái uh, lịch của trường á. Uh cho nên ờ, có thể là tại trong thời gian này thì cả pháp nhiên cũng nghỉ ờ, dài thời gian ờ, do bận công việc ở chùa cho nên nếu mà tối thứ bảy bận thì mình sập tối chủ nhật thì lớp sẽ thông báo các tấm để ý mình theo dõi thông báo để chúng ta có thể tham dự được lớp ha. rồi xin mời lớp nghỉ dạ vâng, vâng, kính thưa sư chào cả lớp kính thưa sư ạ dạ.